anh không ăn không ăn hay ăn nói một, một lời thôi lâu nay em luôn một mình lâu không quan tâm đến người nào nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào hẹn hò ngay với em y đâu có mấy khi sao không yêu nhau bây giờ yêu anh đi tin không em đang thật lòng em nghe đây anh nói đi anh yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một ai bên nhau hay thôi chỉ một lời anh hay không anh không một lời thôi nếu anh có yêu nói đi ngại gì hu hu hu hu hu hu nếu anh có yêu nói